Xin chào mọi người à, Hôm nay mình làm video để hướng dẫn các bạn tạo ra một cái app uh, à, login để kiếm tiền trên um, mobile app à, các bạn search uh, app mobile, uh, app login uh, à, thì uh, các bạn kích vào một cái trang web applink uh, com này rồi à, đây là một cái nền tảng mà quảng cáo tương tự giống như Google AdMod thôi thì mình tích hợp vào SDK của app Lovin này vào trong ờ, một cái app của mình thì mình sẽ kiếm tiền từ ờ, cái user download về ờ, mình kích vào sign up để đăng ký một tài khoản mới đợi một xíu ha sau khi nó hiện ra cái form sign up form đăng ký thì các bạn điền vào cái tên của mình full name luôn ờ, email và company company thì ờ, trong cái ô này các bạn điền cái um, company thì các bạn điền vào cái tên uh, tên uh, studio tên uh, tài khoản dev của bạn á các bạn điền vào ở đây ha thường thường là điền vào uh, tên studio của mình uh, nằm ở trên tài khoản dev của mình ha để cho dễ nhận biết ok còn cái phần uh, website website thì uh, mình điền vào cái uh, các bạn có website thì điền vào ha nếu không có thì uh, liên hệ với mình để mình bày cho các bạn uh, có một cái website để các bạn điền vào đây uh, website của nó thường uh, domain.com và trong cái phần uh, country quốc gia thì mình chọn Việt Nam ha ở dưới này thì mình sẽ xác up uh, buộc cho cái uh, tài khoản của mình uh, cái phần uh, ở ờ, này thì các bạn có thể chọn là fan à, giới thiệu ừ, các bạn giới thiệu và kích vào đồng ý tất cả các điều khoản ha rồi sau đó mình chọn create account sau khi chọn create account thì à, app login uh, xác minh hai bước bằng cái một cái số điện thoại của mình thì các bạn nhập vào Việt Nam và số điện thoại ở đây ừ, đấy rồi sau đó các bạn nhấn next và chờ nhận cái code của app login gửi về trong SMS của điện thoại của mình sau đó mình uh, verify sau khi verify xong rồi uh, thì uh, vào trong cái phần dashboard uh, trong cái phần uh, dashboard này thì mình sẽ uh, um, giới thiệu các bạn phần tạo ra một cái S, uh, unit trước đó là cái cái đơn vị quảng cáo cho một cái uh, ứng dụng ha um, các bạn chọn uh, Gesta Equismart ở đây uh, trong phần app long rồi trong cái phần này thì mình sẽ chọn là add your app là chọn nền tảng Android ha. thì dưới này có cái phần là enter your application name back kick name thì uh, trong phần này thì uh, mình hay điền cái đăng ký cái back kick app name của mình trước um, trong phần này thì nó gồm có hai cái option để mình chọn là enter Play Store hoặc là manually package name thì uh, từ từ mình chọn manually package name mặc dù là cái app của mình nó vẫn live lên trên store rồi đó thì mình vẫn chọn là manually rồi sau đó là chọn um, package name xong rồi mình chọn continue um, mình chọn à, cái đơn vị quảng cáo là initio uh, quảng cáo về phun màn hình rồi next thì trong cái phần setup network nó hiện ra uh, trong phần này thì Applovin cũng có rất là nhiều đơn vị uh, uh, partner kèm theo giống như uh, uh, meta là fan facebook đấy uh, iMobile, uh, Xmode rất là nhiều cái cái màn uh, partner kèm theo bởi vì mục đích của mình uh, chính ở đây là um, app loving uh, meditation with mà cho nên mình chọn cái đó uh, dưới này là mình uh, cái phần này là phần tích hợp vào ví dụ như mở cái Unity S thì mình bật cái status này lên thì mình add vào cái ID để mà meditation để mà tạo ra quảng cáo uh, xanh uh, dàn xếp ha ờ, đấy à, tương tự giống như AdMod ờ, cũng vậy này mình bật lên này thì mình ờ, dán ID app và ID unit vào ha. rồi ok trong cái phần uh, enable cái này thì bỏ qua còn uh, add your app cái này cũng bỏ qua không cần chọn gì cả uh, sau đó ở phía dưới này thì cứ có chọn continue ha cứ còn chọn continue set your risky content thì cái này mình không cần chọn gì cả cứ continue ha continue luôn ok continue luôn ừ. rồi sau đó là do you are ready thì ok thì đây là một cái uh, unit uh, app đầu tiên uh, thì đây, đây là mình tạo ra một cái app mới nữa à, à tạo ra một cái unit mới nữa và mình uh, trong phần name này mình đặt tên cho nó ví dụ như cái này mình làm banner và chọn à, nền tảng là platform là Android rồi sau đó mình sẽ điền cái à, package name của app mình vào đây à, mình chọn banner Đấy. rồi sau đó chọn banner này đó. rồi sau đó mình chọn phía dưới này mình chọn nét thôi đó. kéo xuống dưới ha ok đó. trong phần này mình xây lại ha ốp ừ, ốp hết không phần này ốp hết và bây giờ mình sẽ chọn xoay lại ha ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn tạo xong hai cái uh, Unix S cho app login thì uh, các bạn uh, copy cái ID add until này vào trong cái um, cái cái uh, suột uh, suột code của mình